xoa tóc ngồi bên giường thầm ước nhưng nào đâu dám nổi khép tâm tư lại thôi đường hoa vẫn chưa mở lối đời lắm phong trần tay trắng tay trời đông kính trắng về còng lối chiều gác cao ngăn mềm yếu thì thôi mơ chi nhà anh cách nhà em bái một bà dậu thưa bốn mùa phơi nắng vô có những buổi hoàng hôn anh ngồi trên gác trọ nhìn trộm sang em đang phơi tóc ở vuông gần xa nhà em bờ dầu